Vâng, xin chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là trường kỹ thuật đến từ công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mác. Hôm nay thì tôi đang à, trực tiếp đi bàn giao và lắp đặt tại nhà khách hàng ở trên à, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Đây là đầy đủ nguyên một dàn để sản xuất làm nhôm sifa, sẽ gồm máy cắt nhôm hai đầu K20S, một máy ép góc, núm điều chỉnh, một máy phay đầu đố và một máy đổ dập khóa và một máy nén khí thì tôi sẽ ờ, xin giới thiệu cho anh em lần lượt đây sẽ là máy ép góc về máy ép góc này thì về cơ bản thì là chúng tôi sẽ điều chỉnh tất cả cho anh em về anh em chỉ việc làm và tất cả những thông số khi mà anh em mua kèm một rãnh thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cho anh em cho các mẫu nhôm mẫu ke mà anh em đang ờ, sử dụng ạ ép rất là chắc và khỏe thì tí nữa là chúng ta sẽ xem trực tiếp cái mẫu mà chúng tôi đã ép ra xong <clears throat> sẽ gồm 3 piston kẹp để chắc chắn hơn bàn bệ thì sẽ được thiết kế bằng mặt à, thép rất là chắc chắn phía bên này sẽ là máy cắt nhôm hai đầu K20S của bên công ty chúng tôi với thương hiệu Kingmark thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về con máy cắt này đầu tiên sẽ là phần hệ thống ờ, tủ điện <clears throat> tất cả những linh kiện về điện thì sẽ sử dụng với lại thương hiệu ờ, Siemens một ờ, thương hiệu đến từ Đức ạ sẽ gồm hai át hai khởi động từ một ờ, cầu chì một chống đảo pha một bộ PLC để xử lý lệnh và tự động đo và tính ờ, kích thước chuẩn cho anh em theo mỗi bản nhôm cao thấp khác nhau sẽ sử dụng ờ, bộ chuyển đổi nguồn 24V để sử dụng cho phần hệ thống hơi ở phía bên dưới để tránh tình trạng cháy hoặc hỏng cục hút hoặc van điện từ khi mà anh em sử dụng ạ <coughs> đây là đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng thì anh em ờ, có thể là tăng ca về đêm thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy vạch chỉ thước hơn <clears throat> phía tiếp theo là phía đằng sau của máy tất cả những cái hệ thống để đẩy lưỡi ra thì sẽ sử dụng với lại piston hơi và piston dầu thì sẽ được sử dụng bằng piston đặc để độ chắc chắn và ổn định lâu dài hơn những cái loại hàng trung cấp phổ thông thì chúng ta hay sử dụng piston rời Đấy. piston rời đây là piston đặc ngoài ra thì ở piston hơi thì sẽ có hai con cảm biến thu về và tiến lên lưỡi tiến lên thì anh em có thể điều chỉnh cái con cảm biến này muốn ờ, cho lưỡi ra bao nhiêu hoặc là thu về với bao nhiêu thì là chúng ta đều điều chỉnh được hết ạ piston hơi to để dễ dàng chuyển góc <clears throat> đây sẽ là cốc đựng dầu thì sẽ làm bằng meca trong suốt để anh em dễ dàng kiểm soát cái lượng dầu hơn ngoài ra thì sẽ có nắp đậy và màng lọc khi mà anh em đổ dầu vào thì nó sẽ quét được hết tất cả những bụi bẩn không bị hỏng vòi <coughs> cốc lọc khí thì cũng đây là hàng cao cấp nên là cốc lọc khí cũng sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều so với những dòng hàng ở trung cấp ạ à, một cái điểm cải tiến nữa là về cái từng đầu máy thì sẽ chia là thành hai khoang một khoang là sẽ chứa lưỡi cắt còn một khoang là sẽ chứa motor thì khoang chứa lưỡi cắt thì khi mà anh em cắt xong thì mặt nhôm nó sẽ đi về phía vòi này và anh em dễ dàng quét dọn hơn Đấy. đây xe hàn là hai đồng hồ áp suất để anh em có thể là điều chỉnh cái lượng hơi để à, sử dụng cho pit tông kẹp của mỗi đầu máy ví dụ như là cắt những hệ nhôm mỏng hoặc là những hệ nhôm dày thì có thể là mình điều chỉnh để cho nó không bị móp nhôm ví dụ như là nhôm cỏ 0,8 đến 1 ly hoặc 1 ly 2 thì chúng ta có thể là điều chỉnh được và không bị móp nhôm cắt cũng sẽ rất là ổn định của hai đầu máy đấy ạ mỗi đầu máy thì sẽ sử dụng với lại motor ờ, được nhập khẩu ở bên châu Âu với thương hiệu Siemens ạ mỗi đầu máy thì sẽ có hai piston kẹp kẹp ờ, ngang và kẹp thẳng xuống đầu máy số 2 thì sẽ được uh, tích hợp thêm chốt hãm hơi ngoài ra thì sẽ có thước điện tử sẽ tự động tính chiều cao để ra kích thước chuẩn cho anh em đây sẽ là góc 90 đây là chiều cao và đây sẽ là hai góc 135 với cái bản nhôm ờ, uh, 86 như thế này thì nó sẽ khi mà anh em kéo thì nó sẽ ra với lại hơn một mét mét tư còn khi khi chúng ta chỉ cần kẹp xong rồi và chúng ta kéo thì là ừ, thước sẽ tự động nhảy số thì anh em có thể là Ờ, dễ điều chỉnh hơn so với những cái dòng 09 thì hai góc 45 độ mở ra nghĩa là 135 độ thì chúng ta phải tự động tính chiều cao thì nó sẽ rất là phức tạp ạ về thước ở phía bên dưới máy thì sẽ được ờ, bọc nhôm để tránh xước sát vạch chỉ thước sẽ có kính núp để anh em dễ dàng nhìn kim chỉ thước hơn mặt trước mặt sau đều là bệ thép những cái dòng hàng thông thường thì tất cả những cái trục để bắt đầu máy thì sẽ là chụp thẳng luôn và sẽ không qua vòng bạc thì khi mà anh em sử dụng lâu dài thì nó sẽ bị trơn ở phía bên dưới này thì lúc đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến góc cắt ngoài ra thì sẽ ảnh hưởng đến kích thước của anh em đây thì sẽ qua vòng bạc thì có thể là chúng ta dễ dàng thay thế hơn và ổn định hơn rất là nhiều bảng điều khiển thì như anh em được nhìn thấy ở phía bên này thì sẽ là có bảng đếm để đếm số lượng cây mà anh em cắt trong trường hợp anh em sản xuất nhiều thì chúng ta ờ, rất dễ bị nhầm Đấy, thì nó có sẽ có bảng đếm cho anh em mỗi góc là sẽ có hai mỗi đầu máy thì sẽ có hai góc 45 và 90 45 này là 45 mở ra nghĩa là 135 độ thì ờ, khi mà cắt 135 độ thì nó sẽ tránh cho anh em được tình trạng là văng bắn DC không ảnh hưởng xấu đến người sử dụng nhưng mà về những cái dòng 09 hoặc là 07 ngày xưa thì ờ, khi mà cắt góc 135 độ thì chúng ta phải tự động tính bằng tay nên là rất là phức tạp <clears throat> sẽ có cắt riêng biệt đầu trái đầu phải và song song hai đầu sẽ có chế độ bán tự động hoặc là tự động Đấy. nút ấn thì sẽ ờ, bọc cao su để tránh ờ, mạt nhôm hoặc là nước ảnh hưởng đến phần hệ thống điện ở phía bên dưới Đấy. về cơ khí của máy thì máy sẽ nặng hơn một tấn khoảng 1 tấn 6 dài 5m2 cắt tối đa là 3m7 ngoài ra thì cắt ngắn nhất sẽ là được từ 40 ờ, đến 50 cm tùy theo từng bản nhôm hoặc là từng đầu máy mà anh em sử dụng Đấy. <clears throat> Tiếp theo sẽ là đến máy nén khí hàng Nhật bãi ạ. Với lại công suất là 3,7 kW và ngoài ra thì sẽ có hai đầu bò rất là to, lấy khí rất là nhanh. Ngoài ra thì ờ, được đóng thùng kín nên là chạy rất là êm. Lấy khí cực nhanh và rất là êm. Ngoài ra thì có thể là đo có bộ tính để tính ờ, thời gian mà máy đã hoạt động. Đồng hồ áp suất. Đây sẽ là máy phay đầu đố, một dao một thanh thì ờ, anh em chỉ cần cho nhôm lên về dòng này thì chúng ta có thể là phay được những đồ chéo ví dụ như là cửa vòm thì là chúng ta sẽ phay được thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái ờ, phần đỡ này của nó <clears throat> tiếp theo sẽ là đến máy ờ, đột khóa về máy đột khóa này thì nó sẽ đột cho anh em là khóa của Sifa Kim Long ngoài ra thì sẽ đột cho khóa của hệ vắt cạnh ví dụ như là PMA GMA và đột cho tất cả những cái loại ke nhảy đang có trên thị trường và sẽ đột cho anh em cả ví dụ như hệ cửa lùa 5 năm sifa đột chân cánh đây là cửa sổ của hệ bắt cạnh cửa đi của hệ bắt cạnh đây sẽ là đột cho cửa lùa hệ 93 cho sập cửa lùa đây phía hai bên này sẽ là dao của cánh cửa sổ còn mấy dao này sẽ là đột cho cánh cửa đi mở quay còn tất cả hai bên sẽ là đột cho ke nhảy và thoát nước ạ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 trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ạ Kinh Mát, một thương hiệu triệu niềm tin